Anh Nhân Mỹ Úc xin chào các bạn học viên. Hôm nay tôi giới thiệu chương trình tiếng Anh mẫu giáo dành cho các bé từ 4 đến 6 tuổi. Có chút khóa học bao gồm 3 cấp độ giúp bé làm quen với môi trường tiếng Anh. Tiếng Anh mẫu giáo là khóa học tiếng Anh được thiết kế riêng cho các bé từ 4 đến 6 tuổi với chương trình học vui nhộn, lồng ghép giữa chơi và học để các bé phát triển về thể chất, năng khiếu ngoại ngữ với những nội dung đặc biệt phù hợp cho lứa tuổi. Chương trình sẽ tạo nền tảng cơ bản cho các bé phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh sau này. Lợi ích khi tham gia khóa học Khóa học này giúp các bé làm quen với môi trường tiếng Anh và hình thành thói quen học tiếng Anh ngay từ khi bắt đầu đến trường. Phát âm giọng chuẩn của Mỹ và khả năng phản xạ tiếng Anh nhanh ngay từ khi còn nhỏ. Mạnh dạng tự tin và năng động hơn khi đứng trước đám đông, nhất là tiếp xúc với người nước ngoài. Tạo bước điểm vững chắc để bé bước lên những lớp tiếng Anh cấp độ cao hơn. Nội dung khóa học Toàn bộ khóa học được giảng dạy bằng bộ giáo trình của Mỹ theo hệ thống từ cấp độ nhỏ đến lớn, đặc biệt dành riêng cho bé tuổi thiếu nhi từ 4 đến 6 tuổi, giúp bé làm quen và phát triển tiếng Anh từ một nền tảng vững chắc. Chương trình học từ vựng đầy hứng thú thông qua những hình ảnh minh họa vui nhộn, dễ hiểu, các trò chơi ghép đồ vật, con vật dễ thương, trái cây để các bé có thể dễ hiểu các trò chơi từ vựng ngay từ trên lớp. Dạy các bài hát, các câu chuyện thiếu nhi bằng tiếng Anh rồi cho bé biểu diễn trước thầy cô bè bạn, xem phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh, sau đó cho các bé kể lại các nhân vật trong phim để tập cho các bé kỹ năng ghi nhớ. Dạy cho các bé phát âm và sử dụng một số câu giao tiếp từ đơn giản đến khó hơn để tập và tăng cường kỹ năng phản xạ bằng tiếng Anh cho bé. Ngoài giáo trình trên lớp, bé còn có sách luyện tập ngữ pháp ở nhà giúp bé trao dồi khả năng nhân phạm tiếng Anh. Phương pháp đào tạo Với phương châm quan tâm đến thành công của bạn, Mỹ Úc luôn áp dụng phương pháp dạy và học thực dụng, giáo trình được cập nhật mới nhất và hiệu quả nhất cho tất cả các chương trình đào tạo. Giáo viên giảng dạy 100% là giáo viên chuyên môn giỏi. Kinh nghiệm giảng dạy trẻ nhỏ tại các trường công lập Anh Mỹ được tuyển dụng huấn luyện và kiểm định chất lượng bởi Mỹ Úc. Ngoài ra, các bé của bạn còn được chăm sóc chu đáo, tận tình bởi những đội ngũ nhân viên nhiệt huyết của Mỹ Úc chợ giảng sẽ theo sát mỗi ngày trên lớp để theo dõi các bé về mọi mặt.